Hello, chào tất cả các bạn quay trở lại mình, mình là Hiếu Vlog này Hôm nay mình sẽ làm video chôn mấy bọn trong kia Bọn nó, hôm nay bọn nó xanh nhà mình phá hoại các bạn Hôm nay thằng bên cạnh này sẽ làm ca... Came... Came... Came... Casamen Camera <laughs> Ca... Nói chung là kệ Nó chưa là thằng quay, cho mình Hôm nay mình sẽ hóa thành bản thân mình à, hai cái ông sưng mù bắt cóc này dì may ấy dì may không phải ừ. may cái vào. thằng đấy thằng ăn mày ấy. ừ thằng ăn mày vào chua chúng nó ok nhá nhưng mà ờ, thiếu con sẽ... a lử ờ mình sẽ đi uh, hóa trang đây là đồ nghề của mình ấy nhá đấy nhá búa búa búa cái này là để đụng vào lại ngậm vào mồm đấy thiếu rồi nhá cầm lấy nào áo này mình lột lột đấy ạ thế đùa đăng đăng ấy này tự có bà đồng nát bà ấy vào ngại quá Ui than vào yếu Ừ. Mặc xong đồ ạ. quen này mình phải mình phải nội đi lại nó có nó không biết đội đội cái mũ lên xong rồi không đội cái mũ mà áo bố mì bôi than đấy hơi bẩn tí quay cả mặt tao vào đây đúng, nếu một lát mà thôi mình đã tư thì món thành công nhá các bạn thấy hay nhớ like các bạn đăng ký kênh chia sẻ kênh của mình nhá bye bye uh.